chú không hôm nay... trước em xem video của anh em thấy anh có cái bát đặc dạ, dạ thì hôm nay em lên cơ sở em xem xem nó thế nào anh tiện thể hướng dẫn luôn em cách chơi nhé đây là cái bát uh, long phương bát tặng long phương vâng. thì uh, chú nhìn này chú nhìn uh, chất lượng này có thể dùng wifi để xem bằng màn hình của chú của anh <coughs> hoặc là dùng bằng thoại anh trắng soi được cả hạt anh dạ, đúng không ạ bây giờ anh sẽ quân anh chơi thử cho nhé rồi, vâng, anh cắt chơi Cái vào điện thoại này là cái gì vậy? Cái wifi Wifi này thì của người Và sẽ đặt phần mềm vào điện thoại Tải phần mềm điện thoại thì à, lúc đó sẽ xem bằng điện thoại của anh em luôn Không cần phải màn ngoài nữa Không cần cần màn ngoài Mình sẽ trực tiếp điện thoại này ừ. nhưng mà em có kỹ thuật chẳng hạn như điện thoại của em để đây em có kỹ thuật tận ngoài kia xem được không? Được anh có thể ờ, tạm phần mềm gọi là chương trình bắc miền nam nhìn được mà miền bắc miền nam cũng nhìn được của nhau ừ. lúc năm sáu tháng nên là chúng ta phải thật là có mở xa trong nữa kể cả chú đánh ở nhà chú nhưng mà anh em mình ngồi nhà anh em xem được ừ, chú chơi Đấy. Đấy. Ờ, ừ. Đấy thì anh em phải chú phải phần mềm về thì dạ. ờ, chú sẽ chơi ờ, như là như vậy chú không thể tiện ờ, chơi đúng không dạ. thì chú nhờ bạn chú ở đâu đó xa xa được tầm vài chục cây được đấy điện cho chú bằng điện thoại nghe. Dạ. ba trắng này ừ, to như thế này thì không lo nhìn nhầm được không đúng rồi tiếp tục này rồi tay rồi, chưa? Đấy, tay đi nhá Có nhiên cối Nó phải đi chợ, mua cho cái búa béo này Búa sắt béo này sắp đôi này Đôi này Đâu? Đôi này Có Có xun Đập rồi Để đột quân Tứ đen này Tứ đen đột quân rất là rõ ràng luôn không cắt được quân rất là quân đẩy nó ấy này đối mắt đẩy rất thơm cho thử cái này dao mở mở đi đặt máy nó cao như này máy cho đôi cho cái bát này ok bát làm đẹp hết nhỉ đi thật luôn tức là mình mà phát hiện ra được đôi là một bát thanh chín đôi bát hàng cả nhưng mà chỗ em lại không chơi bát long cương này nó chơi cái bát ờ, bên bên bên ngọc trắng trắng à, bên ngọc xanh xanh như người được. có làm được không anh được được được rồi nếu mà cơ sở cho chú chơi ấy, mà dùng một cái loại bát mà nó không uh, có bát đặc biệt chút đấy ừ. thì gửi vỏ cho anh làm nhá à. gửi gửi gửi mấy bát cho anh gửi cho anh hai cái đi hai cái à. bây anh cũng sẽ làm một cái bát uh, à, xinh tức là đẹp còn một cái thì lỗi thì anh sẽ làm một khác cho có những vỏ mà anh không có thì chú gửi vỏ lên xong này anh sẽ làm cho nhiều anh em ở nước ngoài đặt hàng anh xuất này là đẹp lắm anh cốc gửi ra chỗ có làm chưa được không lấy gửi lại cho nó ba đen này này là wifi wifi cái thời lượng pin của nó được lâu không anh bạn vài tiếng vài tiếng rồi mình lại nên cần tôi ra tiếng là cũng kiếm được quét đẹp hết của họ rồi chân đôi này phê rồi luôn tới đánh đánh cái tiếng hai tiếng vâng, nếu các bạn muốn lấy bát này thì lỡ thì không mà mới bát này bát khác thì ờ, đưa mẫu anh làm cho có tạm thời thì ờ, em đưa được bát vào thì cứ tạm thời đưa bát này vào được không như bát nhà còn em có mẫu nào thì em cứ gửi ra lên là anh làm cho em chỉ mỗi lên anh làm thôi chỉ trong một ngày là xong nay mai em gửi cái mẫu bác mai gửi mẫu này kia này kia mẫu hàng chú luôn có đánh ngoài quân nào quân nặng được quân nào hay được ừ đây cái nào tên cơ sở anh được anh em cho chủ thoải mái quá ok đây quét thằng thoải mái mà ba đen này lẻ nhé đấy đánh uh, tung bản vị luôn nhá ờ, quan trọng là ăn bản vị nhé chồng vâng. quân à? này vâng đấy. Vâng ba đen tiếp này đấy tất cả tốt này này có zalo này huy thấy thế nào ông bảo là tám vừa rồi không đôi này hết chín trăm nghìn tiền đấy hai hai nhà ấy triệu tám Giá này gì không? Tôi tiếp này Bia em sau đi Em có rất nhiều đôi giày đây Hôm nào không dùng được gì. có mà đây ba trắng nhìn nét luôn nhìn chưa này đẹp chưa đồ đấy rất rõ ràng nhá nét lắm đó soi được ngoài luôn ừ. hay lắm cũng sướng mà mình cần có phát là mình hết quân vị đâu mình chỉ cần uh, wifi này ừ. điện thoại của mình cài vào dạ. ừ, nếu mà chú thích ờ, đánh bằng bằng chú thì à, bằng của điện thoại chú thì chú cài và em cầm mềm thôi thôi đánh bằng trực tiếp mà điện thoại của mình cho nó cầm điện thoại và nhiều khi nó đẹp hơn cầm cái màn và ừ, chú lấy làm được mà rồi, rồi. thế rồi ra kia anh ờ, <coughs> bán cho em con bát này nhé, đóng gói cho em ok rồi. cơ sở anh đánh rất là cơ sở anh làm ăn uy tín lắm em trước em mua đồ lần em biết rồi lên cơ sở khách hàng thoải mái vâng. chẳng những ưu thôi em không ép nhau ăn thoải mái mà thế ngoài đang chơi bài biết gì không có em có chơi bài bài lá này biết ba cây ba cây sóc đĩa à, ba cây về liêng hay chơi nhiều hơn ba cây liêng thì có thể à, một tuần dùng máy đánh bài hai dùng đủ bài hoặc kính áp chồng. và làm cũng được mà anh có hết rồi. trước em mua một cái máy đánh bài bên anh rồi còn nếu mà cảm thấy uh, muốn đánh thanh chín biết đánh tay nghề vâng. anh có thể thợ được tay nghề luôn mà có cả thợ dạy tay nghề thợ đánh lâu chú học ờ, tầm nửa ngày là chú biết cái đấy rồi vâng để thời gian tới là rỗi thì em lên đây em học được. học cả chú... có tay nghề cả bài lá có sóc đĩa có tay nghề không có hết à. anh còn uh, ờ, hack game trên còn lại nữa nếu mà thích thì hack game nữa anh uh, tải mềm hack game là chú game là game game game game online trực tuyến nhỉ ừ online tải về trong này hack cho vâng vậy được rồi thì, thì em sắp xếp thời gian lên em học anh nghề thế là lấy cái bộ này đi vâng em lấy bộ này ok thích lấy wifi lấy màn thoại lấy wifi wifi này đánh với mày hay đấy ok vâng, vâng. đấy nhá anh đóng gói cho em nhé ok ok à, đóng gói